Alo. Tôi vâng được kính chào tất cả quý anh chị em cùng tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh Huyền Trang 01 ạ. À, trước mắt quý anh chị và các bạn, đây là cái lời cảnh báo của Huyền Trang 01. Thì à, các bộ số dự đoán kết quả sổ số miền Nam của Huyền Trang đưa ra chỉ mục đích tham khảo quý anh chị nhé. Quý anh chị có yêu thương kênh thì à, hãy để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương ạ, cũng như ấn cái kênh để ủng hộ cho Huyền Trang. Huyền Trang có động lực tốt nhất à, đưa ra những cái dự đoán sổ số, số kết quả. À, dự đoán kết quả sổ số miền Nam cho quý anh chị để chúng ta theo dõi hàng ngày quý anh chị nhé. Và trước mắt quý anh chị và các bạn đây chính là cái bảng mở thưởng của sổ số miền Nam của chúng ta đúng không ạ? Mở thưởng thứ ba ngày 21 tháng 6 năm 2022 ạ. Thì ngày hôm nay của chúng ta gồm có ba đài đó là Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. À, thì video của Huyền Trang, kênh của Huyền Trang xây dựng là loàn hoàn toàn là miễn phí cho quý anh chị để chúng ta tham khảo và chúng ta chơi hàng ngày đúng không ạ? Thì quý anh chị à, không mất mát gì cả và người trang cũng à, soi cầu cũng như đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho quý anh chị em để chúng ta tham khảo chúng ta chơi ngày đúng không ạ thì quý anh chị à, nhớ rằng để lại cho huyền trang một nút like yêu thương để ủng hộ cho huyền trang để huyền trang có động lực tốt nhất để huyền trang à, soi những cái đường cầu hay những con số đẹp cho tất cả quý anh chị để chúng ta chơi hàng ngày và trước mắt quý anh chị đây thì chúng ta gồm có sổ số mới sổ xa được một lát quý anh chị ạ thì chúng ta gồm có là bến tre vũng tàu và đài bạc liêu ạ Điểm qua cái đầu lô tô thì ở Bến Tre chúng ta có đầu là con số 34 và đuôi là con số 82 ạ. Tiếp theo tới Đài Vũng Tàu thì chúng ta có đầu là con số 50 và đuôi là con số 98. Ở Đài Bạc Liêu thì chúng ta có đầu là con số 76 và đuôi là con số 67 đúng không ạ? Nhìn qua các đầu lô tô thì à, đối với Đài Bến Tre thì à, đầu số 0 đã bị câm và đầu số 2 đã bị câm quý chị ạ. Tiếp theo tới Đài Vũng Tàu thì à, chúng ta có thể nhìn thấy đầu số 0, là đầu câm duy nhất ở đài Vũng Tàu của anh chị nhé. Và tới đài Bạc Liêu thì từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì không có đầu nào bị câm quý anh chị ạ. Thì à, kết quả đã sổ ra rồi thì à, trong ngày hôm nay có quý anh chị nào ăn được lô tô ăn được đầu đuôi thì có Huyền Trang xin gửi lời chúc mừng đến quý anh chị. Ờ, nếu quý anh chị nào không ăn được chúng ta sẽ làm lại các quý anh chị nhé và Huyền Trang sẽ cũng xin chia buồn với tất cả mọi người ạ. Thì lô đây à, sổ số có ngày thắng có ngày thua đúng không ạ? Có ngày chúng ta thắng có ngày chúng ta thua đấy là đều điều đương nhiên điều ờ, bình thường quý anh chị nhé không có gì là chúng ta phải buồn cả quý anh chị ạ thì quý anh chị yêu mến kênh của Huyền Trang thì hãy nhớ rằng là bất chút thời gian để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để cổ vũ tinh thần cho Huyền Trang quý anh chị nhé thì là cũng khá là buồn ngày hôm qua chúng ta đã ăn được đầu đuôi ăn được uh, cả lô tô cả đầu đuôi quý anh chị ạ thì ngày hôm nay ờ, nhìn trên bảng kết quả thì uh, chúng ta không gặt gái là thành công quý anh chị ạ không biết là cái do cái đường cầu nó bị lậu hay là do à, xác suất nó về nhiều rồi thì nó bị gãy quý chị đấy là điều đương nhiên đúng không đầu tiên ở đài bến tre thì à, huyền trang có chốt cho quý anh chị đó là con lô 75 và con lô 56 75 và 56 thì rất tiếc ở đây nó có 78 quý chị này 75 56 đầu 7 cũng khá là nhiều rất tiếc không có 75 quý anh chị ạ 75 và 56 thì cũng không có rồi quý anh chị ạ cũng khá là buồn ở đài bến tre của chúng ta tiếp theo thì ở đài vũng tàu chúng ta có 83 và 96 đúng không ạ 83 và 96 thì rất tiếc là nó lại về 81 quý chị ạ không không có 83 rồi 96 thì cũng không có quý chị ơi cũng khá là tiếc ạ và ở đài bạc liêu thì à, chúng ta có bao lô đó là 55 và 79 55 và 79 thì cũng khá là tiếc ở đài dài đầu nó về 76 quý chị ạ 55 và 79 ạ bài 9 quý chị ạ bài 6 bài 8 rất tiếc con bài 9 của chúng ta nó không xuất hiện rồi quý anh chị ạ 5 năm thì cũng không có luôn như vậy thì kết quả ngày hôm nay thì à, người ta có chốt cho quý anh chị đầu đuôi à, 60 46 79 đúng không ạ 6479 thì cũng khá là tiếc quý anh chị ạ 6 76 67 lô à, đầu đuôi 7667 ở đây chúng ta có 65 79 62 và ở đây xuất hiện có 82 quý anh chị ạ như vậy thì ngày hôm nay quả là một ngày rất buồn trên kênh của Huyền Trang quý chị ạ. À, ngày hôm nay chúng ta đã không gặt hái được thành công rồi. Cũng khá là tiếc quý chị ạ vì à, cái đường cầu của Huyền Trang soi nó bị lộ Sao quý chị ạ hay là do cái tần suất nó ăn thì đến ngày nó nghỉ quý chị ạ. Cho nên là ngày hôm nay Huyền Trang sẽ dừng lại cái cầu này với quý chị nhé. Huyền Trang sẽ bắt lại cái cầu khác để cho quý chị để chúng ta tham khảo đúng không ạ? à, lúc nào cái cầu này nó tiếp tục ăn thì người ta sẽ tiếp tục bắt lại cho quý anh chị còn à, cầu này nó đang đang bị gãy thì người ta sẽ không bắt nữa quý anh chị nhé và để chỉ cầu cũng như đưa phân tích thì à, có một số kênh người ta có đưa lên chỉ cầu cũng như là đưa ra những cái à, đưa ra những cái tình tần suất của lô tô ấy quý anh chị thì à, thật sự mà nói thì thì cái đấy nó đưa ra thì à, nó cũng bình thường quý chị ạ ở Huyền Trang cũng à, soi và chúng người ta cũng phân tích cái đấy cũng khá là nhiều rồi cái đấy thì à, thật sự mà nói thì đưa ra thì quý chị chỉ mất thời gian thôi cho nên là Huyền Trang cũng không muốn đưa ra quý chị nhé Huyền Trang chỉ chỉ ra những cái đường cầu rồi Huyền Trang ờ, Huyền Trang sẽ chốt đưa ra những cái dự đoán và phân tích và Huyền Trang sẽ sàng lọc những con số và sau đó Huyền Trang sẽ chốt công khai ở trên kênh cho quý chị đúng không ạ đợi mất thời gian của quý chị của tất cả mọi người đúng không ạ Huyền Trang cũng nói rồi tất cả mọi số dự đoán thì Huyền Trang đưa ra cho quý chị chỉ là cái dự đoán của Huyền Trang thôi à, còn quý chị có theo hay không là tùy sở thích của quý chị quý chị nhé cũng như à, quý chị có yêu mến kênh ấy thì quý chị hãy để lại cho Huyền Trang một like yêu thương luôn để động viên tinh thần cho quý Huyền Trang Huyền Trang có tốt nhất có động lực tốt nhất để Huyền Trang đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cũng như những cái đường cầu hay nhất cho quý anh chị để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ thì à, Huyền Trang xây dựng kênh cũng đã được à, một tuần rồi quý anh chị ạ thì có những ngày lượt xem là 792 quý anh chị 620 có những ngày thì 200 200 và 100 bao nhiêu 145 109 đúng không ạ thì à, những ngày, ngày đầu ấy quý anh chị có xem kênh thì quý anh chị cũng đã biết về trang bắt thì liên tiếp hai ba ngày ăn thông quý chị ạ cả đầu đuôi cả lỗ tôm có những ngày thì ba đài chúng ta ăn cả ba lộp số luôn quý chị ăn thông luôn đấy có ngày hôm kia thật ngày hôm qua chúng ta đã ăn được đầu đuôi cũng như ăn ô tô thì ngày hôm nay chúng ta đã bị gãy cầu à, thì à, quý chị hãy à, động viên Huyền Trang bằng nút like yêu thương quý chị nhé để Huyền Trang có động lực tốt nhất để Huyền Trang à, dự đoán cũng như phân tích những cái đường số những cái đường cầu nó đẹp để chúng ta chốt công khai cho quý chị để chúng ta tham khảo đúng không ạ thì à, kênh của Huyền Trang thì à, xây dựng kênh thì hoàn toàn là miễn phí rồi không có thu bất kỳ khoản phí nào của quý anh chị cả cho nên quý chị hãy nhớ rằng đó là để lại cho Huyền Trang một cái lời động viên à, để Huyền Trang xây dựng kênh tốt nhất cũng như đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho quý anh chị quý anh chị nhé và à, ngày mai là ngày thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ thì chúng ta gồm có ba đài đó là Đồng Nai Cần Thơ và Sóc Trăng À, thì Huyền Trang sau khi đã nghiên cứu và đưa ra những cái dự đoán thì Huyền Trang có đến phần chốt số công khai cho quý chị chơi vào ngày mai, ngày thứ tư ngày 22 tháng 6 như sau ạ. Đối với đầu Đồng Nai thì Huyền Trang sẽ có con lô 78 ạ. Và con lô 79 ạ. 78 và 79 quý chị nhé. Tiếp theo tới là Cần Thơ thì Huyền Trang sẽ có con xin lỗi quý chị ạ. Con 53 và con 09 ở đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng thì ngày mai Huyền Trang sẽ có con 24 và con 08 và đầu đuôi siêu ba đài thì gồm có con số đó là con 95 65 80 và 90 Đấy ạ. Trên đây là những con số tham khảo cho quý anh chị chơi vào ngày mai, ngày 24 tháng à xin lỗi quý anh chị, ngày 22 tháng 6 năm 2022 ạ tất cả những con số à, trên kênh thì giờ à, Huyền Trang là phần dự đoán của Huyền Trang Huyền Trang cũng đã sàng lọc cũng như à, nghiên cứu cũng khá là kỹ rồi thì à, nó có về hay không là do cái duyên của mọi người là quý chị nhé thì cây này là cái phần tham khảo cho quý chị thôi chứ còn Huyền Trang thì làm vì đam mê Huyền Trang dự đoán những cây con số thì cũng khá là đều cũng khá là trúng cũng quý chị trúng cũng khá là nhiều rồi quý chị ạ đúng không ạ thì mọi người yêu mến kênh của Huyền Trang thì hãy để lại cho Huyền Trang một những cái lời nhận xét quý báu cũng như những lượt, like yêu thương để Huyền Trang có động lực tốt nhất để Huyền Trang đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho quý chị hàng ngày quý chị nhé. Và cuối video thì Huyền Trang xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai ạ. Và chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn luôn may mắn, à, thành công và có sức khỏe quý chị nhé. Huyền Trang xin kính chào hẹn gặp lại ạ.